chào anh em nhé ở cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm tay cái thì nó rất là hiệu quả cho anh em bộ hột nào cũng có cái cách lắc riêng của nó đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây thì cái bộ hột tài xỉu cây này cũng rất là nhiều anh em vẫn chưa biết đến cái bộ hột tài xỉu cây này bao đẹp cho anh em đấy, bao lủi cho anh em bao thầy thợ nghe hột cho anh em nhé đây hột này rất là đẹp đó hột bao đẹp bao lủi anh em nhé hột này thì không phải là bo từ 14 xuống 13 anh em nhé đấy anh em nhìn có thể nhìn cái mặt hột anh em biết đấy anh em nhìn mặt hột anh em biết đó hột rất là đẹp thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột này anh em ờ, đi chơi thì nó sẽ hiệu quả như thế nào đó chính là uh, cái sự hên xui của anh em đấy cái là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là anh em ờ, phải làm quen được cái bộ hột của anh em đấy, phải biết cách lắc của nó biết lực của nó thì anh em đi lắc nó mới hiệu quả được đó thì anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu này bên tôi thì ờ, anh em ờ, gọi trực tiếp cho tôi qua Zalo video tôi sẽ chia sẻ em cái cách lắc và nhìn tay của anh em thì tôi sẽ điều chỉnh lực làm sao nó chuẩn nhất để cho anh em đi lắc thì nó hiệu quả như thế nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này đây nhất là dọi đèn cho anh em này đây, bao trong cho anh em luôn nhé hột cực kỳ đẹp Đấy, hột cực kỳ đẹp nhé Đấy, thử cho anh em uh, làm châm Đó. Đấy thì uh, vừa rồi tôi test cho anh em cái à, tăng tích khi mà khi mà anh em đi sân chơi anh em test ấy, thì à, nó không có gì mà vướng mắc của cái bộ hột này cả Đấy. thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này xem là nó hiệu quả như thế nào khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lăng anh em đi lắc tài xỉu ở bất cứ cái sân chơi nào C1 hay là những cái đấu trường lớn thì anh em sử dụng được cái bộ hột này anh em đi lắc thì nó rất là hiệu quả thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này thì khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này anh em chưa cần những cách lắc của tôi Đấy, chưa cần đến cách lắc của tôi anh em chỉ cần lắc tay, tay ngang như vậy thôi thì cái bộ hột này nó đi khá là đều ví dụ như chén vừa rồi là 664 chén vừa rồi là đa số là ai cũng đánh tài đó đa số là ai đánh tài mà anh em lắc tay ngang như vậy mà về xỉu thì cái bộ hột này nó đi khá là khôn nhá mở cho anh em này đó xỉu 10 đúng không tiếp tục cho anh em này đấy anh em cứ lắc tay ngang như vậy thôi đấy, hột còn chưa lan hết đấy, anh em lắc tay ngang như vậy thì anh em có tỷ lệ chén tài chén xỉu chén tài chén tài chén xỉu lên tới 90 phần trăm chén này nó sẽ là tài tài 90 phần trăm ba ba sáu tiếp tục cho anh em này đấy anh em cứ lắc tay ngang như vậy đấy, chưa cần đến cách lắc của tôi nhá thì là nó sẽ có chén tài chén xỉu như vậy đó đúng không anh em cái bộ hột này nó đi rất là đều như vậy thì còn cái cách lắc mà anh em sẽ giữ được tài giữ được xỉu Đấy, thì anh em tôi sẽ test cho anh em còn anh em nào mà muốn sở hữu về cách lắc đó thì anh em mua hột anh em uh, gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc đó, nhá thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ cầu Đấy, giữ cầu cho anh em hay là còn gọi là giữ tài giữ xỉu cho anh em đó Đấy, thì đang xỉu giữ xỉu cho anh em đó thì cũng có rất là nhiều nơi những chén như thế này thì anh em cho lên tài đấy, cho lên tài được là ăn đấy thì tôi sẽ thử cho anh em này đó chỉ cần như vậy thôi nó sẽ lên tài đó chỉ cần như vậy nó sẽ lên tài đó thì uh, à, chén vừa rồi tôi lắc đi rồi thì bây giờ chén này tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé giữ tài cho anh em này đó ba năm sáu tiếp tục giữ tài cho anh em này bốn năm sáu tiếp tục lại giữ tài cho anh em này Đấy, 5 5 4 tiếp tục giữ tài cho anh em này Đó, 3 4 6 này chén này hơi mạnh tay một chút rồi thì chén này tôi ờ, có tầm 70 60 đến 70 phần trăm nó đứng ở tài rồi Đấy, vẫn 3 4 5 này Đấy. mời cho anh em này Đấy, 445 này rất là hiệu quả đúng không anh em đúng không anh em Đấy, thì là nó là cái bộ hột không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, cơ sở tôi là sơn tài xỉu chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột mà anh em đi lắc nó mang lại hiệu quả cho anh em và cái bộ hột này nó bao thầy thợ cho anh em bao lủi cho anh em nhé Đấy. thì uh, chém vừa rồi à, những chém vừa rồi tôi giữ tài anh em lại nghĩ là nó nặng tài đúng không giờ cho về xỉu này 90 phần trăm là xỉu đó 90 phần trăm xỉu Đấy. trái này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này xỉu này đó, 2, 3, 4 này tiếp tục giữ xỉu này trái này nhất xỉu này Đấy, không có nhất nhưng mà vẫn xỉu đó đó chính là cái bộ hột tài xỉu cây bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi thì cái bộ hột tài xỉu cây này nó có hai loại để cho anh em lựa chọn nhé Đấy, hai loại cho anh em chọn đó chính là cái hột à, mắt to và hột mắt nhỏ nhé đây chính là hột mắt to thì à, tôi à, có hai cỡ khoan để cho anh em khoan mặt cho anh em Đấy, một là cỡ khoan nhỏ hai là khoan to khoan to này thì cũng chưa thể bằng hỗ trợ được nhé anh em nhé thì nó cũng là to nhưng mà nó không thể to bằng hỗ trợ được đó đó chính là hột ở bên cơ sở tôi đó chào tất cả anh em